Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại đam mê cùng anh em muốn chơi tài xỉu này thì đối với những anh em nào làm tay quân mà đến những sân chơi của người ta không mang được nắp đĩa hay quân hột vào trong những sân chơi của người ta thì làm cách nào để anh em có thể giành được chiến thắng ở mọi những sân chơi tài xỉu của người ta thì đến video ngày này tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ cao cấp nhất mới nhất năm 2020 đó là chiếc nón xoay xuyên qua lắp tài xỉu hoặc là những dòng điện thoại xoay xuyên qua những cái nắp tài xỉu thì những món đồ này thì anh em xem qua video của tôi xem nó phù hợp tới những sân chơi của anh em thì anh em nên lựa chọn những món đồ này để làm sao anh em luôn luôn làm chủ được cuộc chơi của anh, của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn về chiếc nón xoay xuyên qua nắp tài xỉu này anh em có thể thấy là những chiếc nắp hoàn toàn là bình thường và quân hộp và chiếc đĩa này là hoàn toàn là của người ta anh em vào trong sân chơi anh em có thể dùng những chiếc nón này anh em xoay xuyên qua những cái nắp này anh em nhìn thấy những bộ này Đấy, anh em có thể xem qua màn hình những chiếc nón này hoàn toàn là giống như chiếc nón của anh em không khác gì khác biệt cho mấy anh em nhìn rõ không bây giờ tôi sẽ đội chiếc nón này lên tôi test luôn về cái bộ đồ này bây giờ tôi sẽ bốc ba cái hột bình thường này để test luôn cho anh em hột và lắp đĩa hoàn toàn là bình thường để để chứng minh cho anh em là nắp đĩa của con hộp hoàn toàn là bình thường anh em nhìn rõ đây đĩa quân hột đây những anh em nào mà chưa biết về kiểm tra quân hột anh em để lên đèn này nhìn những hột chậm hoàn toàn là trong suốt như này anh em nhìn rõ không đây và anh em thử lâm châm mọi sân chơi tài xỉu của anh em từ bé hay sân tài xỉu lớn đều có quyền được kiểm tra với lâm châm bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này thì anh em chỉ cần có một người ngồi bên ngoài anh em có thể dùng những chiếc điện thoại này anh em có thể nhìn rõ là bên trong những cái nắp tài xỉu này của anh em này bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em tiếng đầu tiên này ví dụ một hai bốn đánh xỉu cho tôi này mở anh em xem này tiếng tiếp theo anh em này sáu sáu một mười ba nút đánh tài tiếng tiếp theo anh em này năm năm bốn mười bốn nút đánh tài tiếng tiếp theo anh em này rồi ba, tiếng này không rõ thì anh em có thể bỏ tiếng này cho tôi này tôi nhìn con 6 con 3 anh em nhìn nó rõ con này nó bị khuất 62 sao 11 nút thì phải mà anh em xem này tiếng tiếp theo anh em này 613 10 nút đánh xỉu của tôi này tiếng tiếp theo anh em này đây là năm bốn tiếng này bỏ đi không nhìn thấy bỏ tiếng tiếp theo anh em này ai sóc được sóc mạnh đi anh em nhìn rõ không đây nhìn con ba anh em nhìn không ba hai anh chịu không đấy tiếp cho anh em một hai ba tiếng nữa này nhìn như ba ba này anh em nào những ván nào anh em nhìn rõ anh em đánh nhá mời anh em xem này. tiếng tiếp theo anh em một hai ba một hai ba hay là bốn hai ba bốn hai ba tiếng tiếp theo anh em về sáu và hai bốn rồi đánh 12 nút tài này tiếng tiếp theo này tôi test cho anh em một hai tiếng cuối này 556 anh em nhìn trên màn hình có nhìn thấy rõ không? 556 16 nút tiếng tiếp theo anh em Đấy, anh em nhìn rõ không? đây là 235 10 nút đánh xỉu mở anh em xem sáu 663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 kênh để tôi chia sẻ cho anh em tất cả những mặt hàng nào mới nhất trên thị trường hiện nay xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đó